gồm 5 bước và tất cả các bước đều rất quan trọng một trong những lý do tại sao mà chúng ta không áp dụng được luật hấp dẫn cách chúng ta triệt để được hiệu quả được là do chúng ta làm sao ạ à? làm sai bất kỳ một cái bước nào đó Kim chắc chắn với anh chị về điều đó luôn rồi tin tưởng nha anh chị Kim sẽ kể cho anh chị nghe một câu chuyện có một cô gái rất xinh đẹp rất là dễ thương cô ta tính tình rất là đáng yêu nên rất nhiều người theo đuổi và cô ta cũng khát khao có được một cái gia đình hạnh phúc một người chồng tốt và lý tưởng và cô ta làm sao anh chị ạ à? đã có rất nhiều chàng trai tốt lý tưởng đẹp trai à, hào hoa rất là tốt bụng tới làm quen tiếp cận và trong số đó có những có một chàng trai đi rất yêu thương cô và cô rất yêu thương chàng trai này và chàng trai này đúng với những gì mà cô ta hình dung tưởng tượng có nghĩa là bước 1 là làm rõ yêu cầu bước thứ hai là gửi yêu cầu và hình dung tưởng tượng thì cô gái này đã làm tốt từ hai bước đó rồi nhưng mà bước thứ ba cô ta lại không tin tưởng là sao các anh chị tại vì trong quá khứ cô ta có một cái có một cái gia đình không hạnh phúc ba mẹ thường xuyên cãi nhau ba đánh đập mẹ và sao gia đình đổ vỡ thế là trong bên trong cô ta có một cái niềm tin giới hạn một cái gọi là một cái nỗi tổn thương và cô ta có niềm tin rằng gia đình lấy nhau rồi về nhà sẽ giống y chang như vậy mọi thứ khi quen nhau thì rất happy nhưng khi mà lấy nhau về rồi thì sẽ đánh nhau sẽ chửi nhau sẽ cãi bá, sẽ không cái độ vỡ cái ly dị vì cái niềm tin như vậy á anh chị à thành ra cô ta cứ từ chối các chàng trai này đến chàng trai kia dù là người mình rất yêu thương mình cũng từ chối cô ta rất bị mâu thuẫn về nội tâm đúng không anh chị và bản thân của chúng ta cũng vậy khi mà chúng ta hoài nghi á anh chị à khi mà chúng ta hoài nghi nó sẽ ngăn chặn một cái lực hút khiến cho chúng ta không thể nào hút được cái điều đó đến trong cuộc đời của chúng ta khi đang kể câu chuyện này nhưng mà khi đang ám chỉ cho tất cả mọi người chúng ta đôi khi chúng ta đang ngờ vực mình không tin vào năng lực của mình tôi mong muốn rằng tôi sẽ có thu nhập 100 triệu trong vòng 12 tháng nữa tháng 6 năm sau tôi sẽ có được thu nhập 12 triệu bây giờ mình đang có thu nhập 10 triệu 15 triệu nhưng mình hoàn toàn nghi ngờ vào bản thân mình mình ước là như vậy nhưng mà liệu nó có được như vậy hay không về logic thì không khả thi làm ở đây công việc như vậy cho dù có tăng tăng chức lên là trưởng phòng phó phòng gì chăng nữa và giám đốc giám đốc công ty mình cũng chỉ có 50 triệu thôi 70 triệu thôi thì làm sao mà mình có thể tăng lên mà nó gần như là ít 10 lần thu nhập trong vòng có 12 tháng mình cứ hoài nghi hoài mình không tin vào bản thân mình và chính cái sự hoài nghi này nó sẽ ngăn chặn cái lực hút của mình và mình sao à do đó khi áp dụng và hấp dẫn thì hãy tin tưởng không một chút mảy mảy may nghi ngờ nào anh chị tin một cách tuyệt đối luôn và tin một cách tuyệt đối 100% luôn và các anh chị phải biết rằng đối với mình là điều rất khó khăn khi mình ít mười thu nhập nhưng đối với vũ trụ thì vũ trụ rất giàu có và rộng lớn cái gì vũ trụ cũng có cả trên thế giới này vũ trụ cái gì cũng có chỉ cần mình đặt yêu cầu và đặt đúng theo quy trình thì vũ trụ sẽ đáp ứng điều đó cho mình còn việc mình chưa đủ nguồn lực thì vũ trụ sẽ bơm thêm nguồn lực cung cấp thêm nguồn lực cho mình để mình đạt được điều đó chứ không thể nào một mình mình làm được điều đó khi mình khao khát một cái điều gì đó đụng đối thì cả vũ trụ này sẽ hợp lực lại để giúp mình đạt được cái điều đó do đó mình đừng có lo sợ rằng mình không đủ nguồn lực mà mình phải tin tưởng tuyệt đối và một trăm phần trăm có đúng không các anh chị à các anh chị có thấy hay không à có thấy đúng không à đúng thì comment xuống bên dưới là yes cảm thấy rất hay rất đúng thì comment xuống bên dưới yes chúng ta phải thông được cái tư duy cái bước quy trình thứ ba này thứ nhất phải làm rõ yêu cầu thứ hai là phải sao anh chị đặt yêu cầu và hình dung tưởng tượng và cái thứ ba là phải tin tưởng những cái bước này mà mình làm gáy mình không làm đúng quy trình không đúng cái tư duy của nó thì sẽ không đạt được kết quả đâu rồi rất nhiều anh chị đã xây dép rồi tuyệt vời